sỏi đã việt vị ổn quá và quan trọng là vẫn không thể phán đoán của Thái sẽ dành cho cầu thủ nào. Bà Rồi đi hả? Kéo gì? qua Quần áo các bạn. Ok và anh nói xem bạn nhé. Hôm nay mình sẽ nói chuyện mà chế độ sinh tồn. Ok. Các bạn nhớ bạn khi rằng kết là gì mà các bạn nha. và sẽ và số là rồi nè Ok rồi alo đồ không quay vào à ok không súng kia chắc là nên không lấy được rồi xúc của đó ok Thank que es vào nó sim mình á. Cho vậy. gì luôn các trời ơi Để có gì không Đấy, đấy, đấy, đấy. Mày á, đâu ấy Đồ ca, đồ ca Hai kia đâu ok ok để việc tìm mở nó thôi nó sao nó nó nó chơi mày chỗ này siêu cao hả ờ à, không có gì luôn quá à, bà nó đầy bốn trời ơi ôi là trời ôi là trời ôi là trời ấy da ấy da nát quá các bạn chắc là bị đốc ai không đúng không họ cứ không chắc là không được rồi đó ok anh thôi nắng mười mình chơi chơi sinh con ôi ai gục ra các bạn sau nó thì đấy trời à cái này hầu máu luôn đúng rồi thì nó có người vậy quảng cáo quả cái ấy luôn trời ạ u là trời luôn à, không mở được cho ai hết rồi dễ có luôn các bạn trời ạ Wow trời ơi Cái màn này có khỏe không Mãi khỏe Quá là xin rồi Còn không vay vào cả Đó Đó mình bảo mà đi vào cái khách đồng hồ à Đúng rồi đúng không hát ủng hộ ấy anh ấy làm ơi làm đi ơi làm đi ơi làm đi ơi làm gì đấy trời ơi làm đi chuyện đi căng nghe em mình cái đó thì nào kẻ thôi ghê nó cấp nhiều rồi à vừa đi vừa hòng máu hát đồng hồ ôi rồi rồi rồi không xong rồi không xong rồi tới con chuyện mày đâu mày đâu mày đây ôi trời rồi xong anh nên không nghĩ thấy câu chuyện luôn trời ạ không có xe cô wow quá trời nhiều luôn wow đến đây để phải hảo Ô có xe này Wow non non non non non nó Lên xe lên xe lên xe lên đi Không vì uh, ờ, công chuyến luôn Xe cũng hay à Xe đi nữa Ờ à, lái xe bên này á No no no no no no no no Trời ơi Là nước phía lao tới công chuyến luôn rồi Ok ok ok ok ok lên lên lên lên lên và khả năng khu nạn con lại chưa dậy chế hội ok mày quá rồi được rồi các anh chiếc xe của coi ra à. anh hiện nên có thứ gì phải Ay, chứ, trời, trời, trời, trời, trời. Mày ơi. Đó vậy. Kệ. Mình chưa thấy à? Ôi. Hãy đá lại. Bay. Ôi, ai đây, ai đây. Wow. Được phải gì? Đây có ai bắn mình nhái ừ quá anh bán mình đó thôi rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong mình biết ngay tới công chuyện rồi à ok thì sẽ cứ tiến chơi lại các bạn ok mày biết hay luôn ok chơi lại chúng ta sẽ à, à, cái đường sẽ đây là cái khổ ok bắt đầu thôi gì à gì cá mình có một tuần chúng ta gì không hợp tính cũng pha họ chỉ cả ít tem đó ok rồi rồi rồi xong ok thế kỳ ra các bạn trời ơi เอมคนไหนโดนใช่ไหม không à. Oh my god, có đây rồi. và xem cái đấy mẹ trước ok thì nói ok biết cái này mà không có cái gì luôn trời ơi ui là trời nữa xem đây có súng không súng đây không có Vanos sao mày đi không có súng súng đâu à anh what the fuck trời ơi ngoài nước không có súng mà, súng đô la có hả trời ơi súng ai đây súng đây súng đây súng đây rồi súng đây rồi oh, tự động nạt luôn <laughs> cái là bắn đi à được thấy hảo cái súng hai cây súng các kéo nó dạ được không tôi cho trời nó ấy ấy ấy bà ơi bạn đi ơi đi ơi đi ơi chị ơi trái được ngon hạ à, thôi mình có bảo mà tới cung chuyện rồi á cái này rồi rồi xong có tiền gì không Hello, sao I do me? Chạy về phía trước không? Nó không có nãy hả? ghê đàn này cố à chết rồi chết rồi chết rồi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh không khi bỏ à đến nay hồi chắc bí công chuyện cuối công chuyện ok mày quá ok nó tự động mà nặng lên <laughs> các bạn cái gì không ai ai ai bạn ai thì ai thì đâu rồi ôi rồi anh thì ơi mình đang chơi rồi xong rồi xong chắc đi thôi chơi bó canh luôn Rồi rồi Trời ạ, à, ok Rồi Nó sẽ rất thấy rằng làm được, này sẽ chơi thật Trời ạ à. sẽ chơi không chơi à, cái uh, single đâu chúng ta sẽ chơi cái chế độ à, single cái gì ạ à? à. chào chiến đi game chơi free fire ok dễ nói à thế thôi cái gì rồi nghe hồi rồi 500 men đúng không đúng. Alright. Uğraşacak, uğraşacak. Oh, kaynak, kaynak. Давай, давай, давай. Help me! First blood! Double kill! Triple kill! Oke, okay, Oke. Okay. Hang chơi được hay không các bạn ơi trời rồi rồi cho anh xem mua gì không thì ha chứ quá keo ấy trời ơi rồi xong đấy rồi ok rồi không sao để có thể ngồi à không có ai vào à ừ. đi qua kìa 是 Okay, so I'm not it. Double kill. ok God, okay. Huh. Okay. Uh. Ý này. I just borrowed Thanks, wheels for a secret mission. Yes. Okay, for flash high. trời ai gam đá phải đi được rồi trời, anh em của mình phải nói à, công chuyện thôi á ui ui ui anh em ơi đại quyết tôi hả ok của bác thấy không thôi không chơi được chơi kia ôi ơi chưa màu máu ấy ấy đấy tao chơi chưa để chơi chưa đó đúng rồi nữa rồi hay trời ơi có cái vào hả trời ơi cũng là trời để có xe máy thì có vào không ok nữa mình vào chờ con mình mở youtube ra xem có cái gì ạ no no no no no chị rồi mày trái người đâu cả chọn nó chết rồi chẳng sao cả gỡ xong rồi đa ngại mà nó bị hàng uống thế trời á ui này ở đây mới có này hot xem nào chúng ta chỉnh chứa này guys. Pasay na ako. Tumana. Need equipment. May electrician noon three kill. Mấy giờ chết khác, Yeah. Dân cư What the from? rồi chúng ta order onde estão pra chegar. Olha que quer somar ele na mão. Số quá e vậy. Rồi <laughs> trời rồi trời rồi. Ê, bịt cái nào Cái nào. cái đâu cái thuộc A đồ kha Guys, trời ơi Mà cho bố đá luôn các bạn yeah. ờ quá sao này mình không ấn cái này ạ trời wow cuối hẳn đâm ôi Đấy, xem ạ Ôi trời mình bán chết cháu <laughs> tôi chết hỏi lên luôn trời đã vui là chơi luôn và là súng ô sợ thôi 小心！ đồng hồ wow phải thứ mai được rồi ôi sáu vũ khí của candy á à, chắc là bán được này cái này ok nói rồi đầy đủ hai trời ơi ngoài giờ anh này còn mà còn cái này nữa cục cục coi rồi số này xem lên còn cô vậy cái gì ok à, đợi 500 ở à, làm đợi bố anh em ơi mình đi heo à? mình đi heo nào cho anh em muốn? bốn ngày anh em. Còn bốn anh tài. Hey. Rồi hôm nay stream mà. Bé hả? Ô. Có cái gì không? rồi anh. lỡ vẫn kiểm tra được Ui, súng gì đây thôi súng coi ê làm gì đấy chẳng được cô vậy ừ, biết này có kệ đi coi à đâu rồi đâu ok wow sáu tháng thôi cái nam cho anh ấy đúng không hả bên này ở trên bằng bốn ngàn keo không à, lầm không ti đúng rồi à, nà, nà, nà, trời trời đất ơi trời đất ơi trời đất ơi Hey, I'm like chưa kịp học thấy con ở chưa mình mang flow à có nhỏ làm cái số ra không mình không đủ đà thôi nhiều luôn rất nhiều quá tiếng lòng và phí phai áo trai hiệp của cô à hả khi mà khi, mình đã thấy cái gì đó sai sai rồi rồi rồi rồi rồi rồi chạy rồi mày thấy rồi ok sự là hải khôi chưa đấy Yeah. xe bãi có chuyện gì mới không không rồi ok đợi hỏi máy này chơi được các bạn ui máy này vừa quá theo mình tranh không ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ờ, lạ Ừ. luôn màu hay thế à ui Ê Kimila Kimila Kimila của tôi vậy Triple kill. Yeah. chế trí mày hả? Ôi, máy à? nó xoài cô bị bỏng phải lên nha. ui sỏi ok Hết ra ngoài ok được hả mấy cái gì mà nhiều mua mua ấy ôi trời ui nè trời mắt kìa hả để 500 mega được cơ ok Wow, okay. Lucas. Ok, bây giờ mình sẽ xin kết thúc video á. Wow, ok được đấy. Ok. Ok. nhỏ cái phòng này ok các bạn ơi bây giờ mình sẽ xin kết thúc và uh, xin đây ok các bạn ơi nếu bạn thích nào vậy à, nếu bạn thích livestream xin các bạn ở like đã xem và subscribe được ok nhé